Mời các bạn đến thăm vườn bưởi của bạn à, Thành Trung ở, ở à, thôn 7, xóm 7 Trắng Việt, Mê Linh, Hà Nội. thưa các bạn là bưởi này người ta đã thu hoạch rồi mã rất là đẹp chú lỗ vào nước ăn thôi ăn làm luôn Vâng, ờ, sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với vườn sau của nhà bạn Nguyễn Thành Trung ở thôn 7 Tráng Việt Mê Linh Hà Nội để xem là vườn sau, vườn bể sau có sai như vườn trước không? Mẫu mã quả có đẹp không? Thì mời các bạn chúng ta đến với cái vườn sau của nhà bạn Thành Trung. Ở vườn sau của mình là có bao nhiêu cây ạ? Khoảng khoảng vườn, vườn sau khoảng 70 ờ, cây. Vâng. Vườn sau có khoảng 70 cây, vườn trước là có khoảng 50 cây là vào 130 và tổng số trên vườn là có 150 nhưng mà có 20 cây là chưa được thu các bạn nhé đấy như là chúng tôi đã đưa tin là 150 cây trên cái vườn bưởi mà hàng năm bạn Thành Trung đã thu tới gần 1 tỷ trên vườn bưởi này điều này các bạn hoài nghi và có thể không tin nhưng nếu không tin thì mời các bạn chúng ta đến đây để thăm vườn bưởi và chúng ta ăn thử một quả bưởi để chúng ta cảm nhận được cái chất lượng bưởi ở đây như thế nào thì ở đây trên cây này thì theo như chúng tôi dự đoán là nó có khoảng nó có khoảng hơn 200 quả nó có khoảng hơn 200 quả bạn ạ đấy à, cây này đã ngắt tỉa bớt chưa ạ cây này cũng vặt bớt một ít rồi à nếu thế thì tổng số của nó chắc phải nó phải được gần 300 đấy đây các bạn này cành nó sum xê như thế này và uh, thưa bạn thành trung thì bạn thấy là cái bưởi dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang nó phân bố có đều không ạ quả thì phân bố đồng đều nhiều quả thu à. quả đều Đây. không có bưởi loạn từ trên nóc này nhà như các bạn nhé dùng phân này thì được thu hoạch được sớm Ờ. ví dụ như vườn của cháu bây giờ là đã hái một nửa rồi đã bán hết một nửa rồi à. bắt đầu bán từ 15 tháng 10 rồi à 15 tháng 10 đã được bán rồi vâng. vậy thì nó chín sớm hơn là bình thường dùng phân silic này nó chín sớm hơn nếu chín sớm hơn bình thường thì nhà vườn sẽ luôn được giá và sau khi nhà vườn bán hết rồi thì các vườn kia mới được bán như vậy thì ờ, nhà vườn luôn bán được giá và cái việc thu sớm này thì thưa bạn Thính Trung nó có tác dụng gì ạ? thu sớm thì cây nó khỏe ừ, nó sẽ đỡ hại cây hơn cây sẽ khỏe hơn thì vụ sau nó lại ra nhiều hoa và nó lại đậu quả nhiều hơn thế thôi đấy cho nên là việc thu sớm là rất quan trọng các bạn ạ và một trong những bí quyết để giúp cho bưởi uh, ờ, được uh, ờ, cho cái um, cái cái cái hiệu quả cho một cái báo hiệu cho một cái vụ bưởi sang năm được bội thu thì cái khâu mà vô cùng quan trọng là sau đây chúng tôi hướng dẫn các bạn à, thưa các bạn là thường thì sau thu hoạch hàng năm sau thu hoạch thì chúng ta xới nhẹ quanh tán để cho nó khô đất vâng đấy chúng ta khơi xới nhẹ quanh tán để cho nó khô đất xới vòng quanh theo hình 8 đây để cho nó khô đất và tăng cường oxy cho cho rễ cho rễ cây và sau đó thì chúng ta xới một lớp mỏng thôi hả xới một lớp mỏng và sau đó chúng ta cao ờ, à, nó không bị không bị đứt rễ hả có vẫn cũng đứt rễ tôm vẫn, đứt rễ tôm hả ừ. canh tôm ba bốn phân vâng đấy ừ. thì um, sau đó chúng ta có phân cho nó thuận lợi vâng đây quay gần đấy đấy cái này tôi rắc phân lên trên này đấy thì lẽ ra là sau thu hoạch thì chúng ta mới làm việc này nhưng mà vì là nhà bạn Thành Trung ở đây là cái diện tích bưởi nó rất khá là nhiều và hơn nữa là cũng không có nhân công cho nên tại thời điểm này thì chúng tôi hướng dẫn các bạn là chúng ta cào phanh tán cào đất phanh tán và cái việc cào phanh tán này thì nó có tác dụng là thứ nhất là để à, tăng cường oxy cho đất thứ hai là à, các cụ có câu là bưởi thì mít đốn cành chanh đốn rễ và chanh với bưởi cùng họ với nhau cho nên là cái việc mà chúng ta cào như này để để cắt để làm đứt một số cái rễ tôm này đi đấy và sau khi mà mình và để làm đứt cái rễ tôm này đi thì sau này nó sẽ à, ra khi mà ra bón phân định nó ra nhiều rễ mới ra hơn mới. nó ra nhiều rễ mới hơn và cái việc hấp thu của cây trồng cũng hiệu quả hơn tốt hơn đấy thì khi mà các bạn cào quanh tán như này cậu bên kia rộng thêm một chút nữa um, cái việc cào quanh tán như thế này xong thì các bạn phơi đất phơi đất trong vòng uh, khoảng độ um, khoảng độ 15 ngày đấy 15 17 15 20 ngày thì đến tầm đầu tháng 12 âm lịch thì các bạn sẽ ờ, bón phân bón phân thì chúng tôi đã có một cái clip hướng dẫn các bạn bón phân trên cái vườn bưởi nhà bạn Thanh Trung rồi nhưng mà tiện đây thì chúng tôi cũng giới thiệu là chúng ta sẽ bón quy trình như sau với những cây bưởi mà từ 15 đến 20 tuổi như thế này thì các bạn sẽ bón là phân silic Tân Phát Bắc Giang là một cân rưỡi trên một gốc cộng với à, NPK thì các bạn có thể cho bất kỳ NPK gì cũng được gì cũng được à, là lửa cân và phân vi sinh là chúng ta cho khoảng độ à, ờ, 3 đến 4 cân đấy hữu cơ vi sinh nếu như các bạn có phân chuồng thì chúng ta không cần bón hữu cơ vi sinh à, nếu không có phân chuồng thì ta sẽ dùng hữu cơ vi sinh và ngoài ra thì chúng ta có thể rắc thêm um, chúng ta rắc thêm cho đậu tương đậu tương xay là từ khoảng 3 đến 4 cân đấy và các bạn cũng có thể rắc thêm vôi bột đấy với những cái gốc như này thì chúng ta cho khoảng độ 5 đến 10 cân vôi bột để chúng ta rắc trước đi chúng ta rắc trước sau sau đó thì vài ngày sau thì chúng ta sẽ rắc cái phân như là chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn và chúng ta sau khi rắc phân xong thì chúng ta lấp đất lại và tưới nước giữ ẩm cho cây đấy thì ờ, cũng ờ, sau khi mà thu hoạch thì cái trước giai đoạn mà bón phân thì các bạn cũng có một cái khâu là cắt lá tỉa cành tạo tán đấy thì cái chúng cái này thì chúng tôi cũng có một cái clip hướng dẫn các bạn rồi một cái hướng dẫn là cắt lá tỉa cành tạo tán rồi nếu như bạn nào mà chưa hiểu phần này thì chúng ta vào cái trang của ờ, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang chúng ta tìm cái phần mà cắt lá tỉa cành tạo tán cho bưởi sau thu hoạch đấy thì các bạn sẽ nắm bắt được những cái kinh nghiệm đấy và đồng thời là chúng ta bón phân theo một cái quy trình như thế này thì thứ nhất là nó rất là nhàn thứ hai là nó hiệu quả đấy nó hiệu quả và cái thứ ba là nó giúp cho cái bưởi tới này nó lại sai hoa đậu quả như uh, như là những năm ờ, trước của mình thì uh, thưa các bạn là vườn bưởi nhà bạn Thành Trung chúng tôi đến quay lần này là lần thứ ba tức là 3 năm 3 năm liền các bạn ạ đều sai như nhau đấy, tỷ lệ quả sai như nhau và um, bưởi ở đây thì là, thưa bạn Thành Trung là mình đang bán giá bao nhiêu 45 nghìn 45 nghìn một quả và sau đây thì mình có thể ngắt một quả bưởi để bổ trước ống kính cho các bạn xem cái dao đây rồi dao đây rồi dao đây rồi đây bạn bạn ngắt này cả lá nhé ngắt cái quả gần đây được không đây đây đây, đây. Ở đây. <laughs> đây đầy đủ dạ anh bảo con chảy bưởi chảy hộ có tí nữa đây quả rất là đẹp các bạn ở đây là khách đã đến đánh dấu rồi các bạn đây nhá đây này các bạn này đánh dấu những cái đánh dấu vôi như thế này là là khách đã đặt đánh dấu sẵn rồi đây các bạn này đấy đây như thế này là đánh dấu đấy quay phía này đã đánh dấu rồi đấy đây đấy là khách đánh dấu này <laughs> đây cái quét vôi là đã đánh dấu sẵn rồi quét vôi là đánh dấu rồi với cái giá cao là ngất ngưỡng là 45 000 trên Đấy, một quả bưởi nhưng mà này. khách đến đặt rất là mua khách đến đặt nhiều khách đến đặt đông và nhiều Đấy. Đây. À, từ từ nhé, từ từ nhé. Từ từ. Nào, đây. À. Bây giờ chúng ta hái một quả này nhé các bạn nhé. Đây. Bè bè cái cuống, bè từ cuống, bè cả cuống Cả cuống để cô nhận xét. Đây, đây các bạn này mẫu mã thì đứng ở bên kia coi này đứng ở bạn ở bên trung đây mẫu mã thì như là quét sơn cái cuống rất nhỏ và xinh quả bưởi này rất lặng tay các bạn ạ này. dáng thì cân chuẩn nhé mẫu mã đẹp nhé ra bạn bổ giúp cái, cái, cái da của nó rất mịn đúng không da của nó mịn như em dạ. bé đây các bạn này mịn này thì nó quả nó chắc hả vâng quả nặng sắc này. và quả khá là đồng đều để cắt không tròn như thế đấy đúng không cháu cắt để cái dài dài để cô nhận xét dài dài để nhận xét đấy. Đây thưa các bạn là chỗ nào cũng là là thấy bưởi. Bưởi ở đây thì tỷ lệ sai rất là đồng đều, mã rất đẹp. Và vườn bưởi này đẹp mê hồn các bạn, không thể Rất đồng đều, quả nó tương đối với nhau. các bạn này Vỏ mỏng tan các bạn này Vỏ mỏng tan nhé Vỏ mỏng tan Da thì như là quét nghệ Và mịn như da em bé Đây đây đây đây, đây, đây cô Và cái cùi của nó đây Cái cùi của nó cũng mỏng tan các bạn nhé Cũng mỏng tan luôn này Đấy đây Đấy Và sau đây để Đây Quả bưởi sau khi bổ ra vẫn to như thế này Và mình có thể so với một quả bất kỳ Đây đây mình có thể so với quả này Quả này đi Gần bằng nhá các bạn nhá Đây những quả này Gần bằng các bạn này Gần bằng nhau nhá Chứng tỏ rằng cái vỏ mỏng um, Cái cùi cũng mỏng Đây so tiếp với quả như này Gần bằng các bạn nhá Đấy Gần bằng luôn Đấy và múi Thì rất là đều cháu tách bên kia này đây đây muối khá là đồng đều các bạn này muối đồng đều này đây như là một bông hoa luôn như là một bông hoa các bạn này đấy một quả bưởi đấy, đấy mà muối nó dày muối à, mời bạn để tách ra tách ra giữ ấy nhá giữ giữ nguyên cả hạt nhé nhưng ngồi đây đi ngồi đi chung ơi ngồi đây đi ngồi đi để nguyên hạt đừng đừng lấy vào nhé đấy sau khi muối bưởi à, bóc ra thì nó nó như thế này trông rất bóng này cái múi bưởi này nó dày múi nó dài múi dày múi dài múi và nó không bị ờ, tức là đầu múi mới mới cái cuối múi này nó cái nó đều nó khô nó không nát đúng không? Nhau và không nát. Đây. Ráo cùi. Ráo cùi. Ráo cùi đây. Đây các bạn này, tôm này. Tôm vừa phải. Tôm vừa phải nhá không to không bé tôm nó vàng tôm và nó mướt cái con tôm này nhìn là thấy nó mọng nước nó ráo nhưng mà lại mọng nước thưa, thưa bạn Thành chung là mọi năm mà chưa có phân xinic thì múi bưởi của bạn thế nào tôm thế nào nát nát tôm à ừ, nát tôm nát tôm và cái ăn thì cái độ ngọt thì nó thế nào mà cũng không ngọt bằng à. này dùng phân thì nó tôm ráo mà uh, ăn ngọt Lệ dạ, ừ. Bây giờ mời bạn Vừa rồi mưa thế nhiều nhà dụng hàng nghìn nhưng nhà cháu có dụng quả nào đâu mà Đấy Tức là nhiều nhà năm nay có thể nói là dụng là trắng Dụng là là hết vườn luôn Nhưng mà nhà bạn Thành Trung ở đây Ở trên vườn không thấy tỷ lệ dụng Và ở đây có một số cây thì ờ, thấy quả hơi thưa thì ờ, những cây cây đó thì bạn ờ, có tỉa không? Đã phạt vớt để thu giao rồi. cho khách rồi. À, à giao cho khách rồi. Thế là bạn đã bán được bao nhiêu vạn quả rồi? bán được à, 9.000 rồi 9.000 rồi ừ. Và trên vườn này bạn còn xác định nó được khoảng bao nhiêu Còn hơn vạn nữa Hơn vạn nữa, ừ. vâng Và năm nay thì um, dự tính bạn năm nay bạn sẽ thu được khoảng bao nhiêu Bán tầm vạn 8, vạn 9 thế thôi Vạn 8, vạn 9 Cứ ừ. gọi cho là hai vạn vâng. 2 vạn thì với giá là 45 nghìn Thì nó sẽ được khoảng sắp xỉ 900 triệu các bạn nhé Khoảng đấy Tức là ngoài ra mình còn cho nữa đúng không vâng, cho mình còn nhiều. cho rất nhiều vâng. cho, cho biếu nhiều. còn nếu như mà không cho biếu thì vườn bưởi này khẳng định là sẽ thu được khoảng hơn, hơn 2 vạn hơn 2 vạn hơn 2 vạn mà nhân với cái giá mà 45 nghìn một quả thì chắc chắn là nó phải được gần một tỷ gần một tỷ các bạn nhé cho nên điều này đây là một sự thật các bạn không tin cũng không được bởi vì vườn bưởi ở đây bạn Thành Trung không chỉ bán ở trên Hà Nội mà bạn Thành Trung bán khắp cả nước và bưởi ở đây thì thưa các bạn là ngon là số 1 Bán về cả Bắc Giang <laughs> Bán về cả Bắc Giang à? Vâng. Bắc Giang đất bưởi mà vẫn phải mua vâng. đây các vâng. bạn nhé Họ mua về à. biếu nên mua... Vâng, đúng rồi, bưởi này mà mua biếu thì tuyệt vời luôn Đấy, và sau đây thì uh, chúng ta thì mời mời mời bạn ăn thử đi vâng. vâng ăn thử để xem là cái chất lượng bưởi đây thế nào tôi rất ngưỡng mộ uh, cái vườn bưởi của bạn Nguyễn Thành Trung uh, cũng như là cái chất lượng bưởi ở đây không chỉ là vườn xinh đẹp mà chất lượng bưởi ở đây rất là ngon ngon tuyệt hảo mà khi mang mua bưởi này về đi biếu các lãnh đạo ấy chúng biết không các lãnh đạo đều nói rằng là <laughs> ăn cái bưởi mà <laughs> mà mà chị bảo là cái bưởi 45 nghìn một quả em chỉ thích bưởi đấy thôi <laughs> à. ừ. ngọt mỹ mãn luôn đây là mình ờ, vừa hái trên cây xong ăn đấy nếu mà để Rồi. nó còn ngọt nữa đó. nếu mà mình để một thời gian nó còn thì, thì chắc còn ngọt, ờ, ngọt hơn nhiều vâng. cháu bán thì không bán ở chợ mà cũng không bán buôn toàn à. là người quen người ta lấy thôi bán đặt hết hả? vâng rồi một người người ta mua về ăn xong ngon là người ta lại bảo bạn bè đến mua thế thôi đúng rồi ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ ngon lắm bởi nó ráo mà nó lại tôm nó giòn yeah. Vâng. nó giòn mà nó nhiều nước đây quang cảnh một, một phần uh, vườn của nhà bạn Thánh Trung đây tuy thu là gần một vạn quả rồi nhưng mà ờ, vẫn còn vẫn còn sai lắm nhỉ vẫn còn nhiều lắm bạn Thành Trung là nếu như các bạn muốn đến thăm ờ, thì bạn có sẵn sàng đón tiếp không? Ở ờ, cây này thì vẫn cứ để từ giờ đến ra riêng thôi mọi người đến thăm chơi Tết mọi người đến thăm thì vẫn cứ đến thăm bình thường thôi <laughs> tức là thăm cả vườn và nếu như đặt mua thì bạn có xếp hàng không ạ? Có cái này thì vẫn xếp hàng đến các tỉnh các nơi và vâng, và giá bưởi hiện nay bạn nhắc lại này ờ, đang bán 45 000 một quả 45 000 một quả À, các bạn ơi, địa chỉ của bạn Nguyễn Thành Trung là ở thôn 7 Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. Những bạn nào muốn học hỏi về kỹ thuật cũng như là muốn chiêm ngưỡng cái vườn bưởi xinh đẹp sai mà sai đồng đều năm nào cũng cũng sai và chất lượng bưởi thì ngon tuyệt hảo luôn và giá thì cao ngất ngưởng. thì mời các bạn sẽ đến thăm vườn bưởi của bạn Nguyễn Thành Trung nhé đấy và à, nếu như các bạn muốn đặt mua bưởi thì các bạn liên hệ với à, số điện thoại của bạn Thành Trung chúng tôi sẽ đăng kèm sau bởi vì thực sự là khi mà đăng một cái vườn bưởi nổi tiếng lên đây thì <laughs> suốt ngày khách hàng điện thoại làm phiền bạn Trung rất nhiều khi là bạn Trung đang họp đang làm việc cũng điện thoại cho nên là um, các bạn ơi nếu như những bạn nào thiện trí mà ờ, muốn chăm sóc bưởi thì các bạn đến đây để tham quan để hỏi luôn còn uh, cũng hạn chế điện thôi các bạn là nếu muốn điện ấy thì tốt nhất là điện vào buổi tối phải không à. Vâng, các bạn nên điện vào buổi tối bởi vì giờ hành chính bạn Trung còn phải làm việc. À, và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 đẹp như thiên thần như thế này và à, kính chúc bạn cùng gia đình một năm mới à, chuẩn bị đón một cái xuân mới mạnh khỏe và năm nay thì chúc bạn là thu được một tỷ <laughs> không thiếu một đồng kém một đồng nào cảm trên cái ơn cô này. và cảm ơn công ty phân Silic Tân Phát Bắc Giang đã tạo ra sản phẩm phân bổ án rất tốt để cho những quả bưởi nó đẹp như thế này. Vâng. Và ở khu vực um, Mê Linh thì các bạn hãy liên hệ với bạn uh, Phó Lan Hương Vâng ạ. Ờ, với số điện thoại là 0974 341 043 ạ. Vâng. Đây là đại lý của Tân Phát Bắc Giang, cháu cũng lên đây lấy. <laughs> Ờ, đấy, đây là đại lý các bạn. Chị lại cung cấp phần cho em thôi. Mê Linh, Hà Nội đều vâng. lấy. Mê Linh Hà Nội. Vâng Mê Linh Hà Nội thì các bạn hãy đến đây vâng và không chỉ lấy phân mà các bạn còn tư vấn kỹ thuật dạ. và ờ, bạn Hương rồi bạn Thành Trung sẽ giúp đỡ các bạn. Vâng. đấy và hai bạn này là vẫn là đều là công chức cho nên là các bạn <laughs> lưu ý là điện vào trong buổi tối các bạn nhé vâng. và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, chào bà con đây, vâng, chào xin bà à, kính chúc bà con có vụ bưởi bội thu nhé